nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bè nắm bắt. Sự nghiệp cũng không được thuận lợi, suôn sẻ như ý. Người tuổi tỵ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ. Hay việc làm thêm tăng thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện công danh, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với tuổi tỵ, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ mãi cứ dậm chân tại chỗ. Người tuổi rắn thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn, đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận không ít hung tinh đe dọa vận trình chủ yếu gây họa tán tải hao lộc và các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được hòa thuận lục đục nội bộ chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm tí thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong sự suy nghĩ và hành động, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay vết thương ngoài da. Sức khỏe không được tốt cũng ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của con giáp này. Người tuổi tỵ dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt, bản mệnh nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Hãy giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Tỵ. Con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Lãnh đạo có thể không thể hiện rõ ràng bên ngoài nhưng âm thầm để ý quan sát bản mệnh. Chỉ cần sơ suất thiếu tập trung là có thể bị khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực, tuy nhiên người tuổi tỵ cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí tương lai của con giáp này. Trong năm bản mệnh không có cơ may thăng quan tiến chức mấy đâu, song đừng vì thế mà buông xuôi bởi càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù nhỏ nhoi để chứng minh, thể hiện năng lực của mình. Con giáp này cần nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho bản thân, tạo nền tảng cho những tương lai sau này cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự làm theo ý mình mà gây ra những rắc rối. Nếu bản mệnh có được sự hài lòng cấp trên, đáp ứng yêu cầu về công việc thì sự nghiệp sẽ tiến triển tốt hơn. Tử vi tài lộc năm 2020 của người tuổi Tỵ. Con giáp này bị cản trở trong công việc chính, thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bè gia tăng. Tài lộc trong năm canh tí chủ yếu là những nguồn thu phụ, Ngoài ra, việc đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn, đừng tham mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất chắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm. Nếu người tuổi tỵ có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bản mệnh nên chủ động tìm kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ giúp cho nguồn thu tài chính có được sự ổn định và vững vàng. Người xưa có câu tích tiểu thành đại, chỉ cần tuổi tỵ chăm chỉ chịu khó thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được thoải mái và dư giả hơn. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi tỵ Chuyện tình cảm vô cùng lý tưởng, nhân duyên này không phải vận đào hoa. Đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do tị hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó. Việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế dù là nam mạng hay nữ mạng thì tuổi tỵ cũng cần phải học cách bao dung, tha thứ cho nhau. Hãy nhìn vào các mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Sự tinh tế và nhạy bén sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong việc tìm kiếm một nửa của đời mình. Nếu không thì con đường tình yêu sẽ còn rất nhiều trong gai, trở ngại. Bản mệnh cần phải chủ động chứ đừng chỉ biết chờ đợi, tuy nhiên cũng đừng quá vội vàng hấp tấp mà thể hiện mình thái quá dễ khiến cho người ấy thường không thoải mái cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh quan sát và hành động tinh tế nên đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Tử vi sức khỏe năm 2020 của người tuổi Tỵ. Sức khỏe trong năm canh tí này khá ổn định, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên do ngũ hành xung khắc nên vẫn tiềm ẩn một số hiểm họa nhỏ, dễ khiến cho con giáp này bị thương. Tỵ hỏa tượng trưng cho tim, mắt vì thế bản mệnh cần nhớ đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ, khoa học. Ngoài ra, người tuổi tỵ nên hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt tối tăm hay có nhiều tà khí, dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. 2. Tử vi 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941, năm 2020 con giáp này không những sức khỏe mà còn cả điều kiện vật chất đều có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh là người có tấm lòng hiền vận, hay giúp đỡ người khác, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người xung quanh quý mến. Người tuổi tân tỵ nên làm những điều mình thích, cho cuộc sống được phong phú hơn, đỡ phần nhàm chán. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý kiên trì rèn luyện thể dục thể thao, giữ cho tâm trạng vui vẻ, sinh hoạt điều độ, đồng thời định kỳ thăm khám sức khỏe để cho sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Tử Vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm 2020. Vận trình không có gì đáng lo, các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi. Tốt hơn hết, con giáp này nên hạn chế lo lắng chuyện bao đồng. Hãy nói ít mà làm nhiều hơn. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút – tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng luyện tập thể chất phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo hơn. Người tuổi quý tỵ nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình. Tránh xa những kẻ không đáng tin cậy nếu không muốn bị lợi dụng, lừa gạt. Trong năm 2020 này, phương diện sức khỏe của người sinh năm 1953 không được tốt lắm, dễ mắc các bệnh về xương khớp hay dạ dày. Người thân trong gia đình nên quan tâm, chăm sóc bản mệnh tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm 2020. Con giáp này được nhắc nhở cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với con giáp này, vận khí cực kỳ kém. Khoảng thời gian này, bản mệnh nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Hãy giữ quan điểm tài chính bảo thủ chặt chẽ một chút, có nghĩa là dành phần lớn khoản tiền mình có để tiết kiệm, tích lũy bền lâu, hạn chế tiêu một số tiền quá lớn vào việc đầu tư. Trong cuộc sống hàng ngày nên biết cách khống chế ham muốn mua sắm quá đà, chớ nên chi tiêu lãng phí. Đừng vì sĩ diện mà dùng tiền bạc thiếu cân nhắc, đổ tiền vào ăn chơi mua sắm. Người tuổi ất tỵ nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh mua những thứ không thực sự cần thiết. Năm 2020 này, bản mệnh cũng nên học cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Càng những thứ liên quan đến tiền bạc như đầu tư kinh doanh thì càng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ngoài ra cần phải quan sát từng biến động của thị trường để có những phương án phù hợp. Trong các vấn đề tài lộc, người tuổi ất tỵ nên để mình nắm thế chủ động, chú ý cân nhắc mọi kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì biết đâu là điểm dừng, chớ nên tham lam quá mức. Cũng đừng vội vàng muốn có được thành quả sớm, con giáp này cần phải có đủ kiên trì và quyết tâm thì mới có thể làm việc lâu dài và đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2020. Vận trình nửa đầu năm khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều biến động, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Con giáp này nếu muốn thăng tiến nhanh hơn thì nên học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất các hạng mục nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình và nắm bắt tốt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn như kỳ sát hạch năng lực. Xong làm gì cũng cần phải biết đúng mực, cư xử hài hòa để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà hãm hại. Về phương diện tình cảm, người tuổi đinh tỵ chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực chút lên một nửa của mình. Vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, bản mệnh nên học cách kiểm soát cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, dành nhiều thời gian chăm sóc người thân. Đừng vì sự nghiệp mà khiến cho tình cảm phai nhạt, giãn nứt. Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2020. Vận trình trong năm không tồi, có nhiều cơ hội đến với mình, con giáp này chỉ cần nắm giữ cơ hội đó là có thể xoay chuyển được tình thế. Nếu lỡ gặp khó khăn thì hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước để cân nhắc và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đừng vội vàng mạo hiểm đầu tư tài chính nếu không có khoản tiền phòng thân nhất định. Trong năm này, người tuổi kỷ tỵ có thể tận dụng cát khí để tiến hành những kế hoạch khởi nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Bản mệnh nên biết cách lấy ưu điểm của người khác để bù đắp cho khuyết điểm của mình. Tìm cách hợp tác để cùng phát triển, giúp đôi bên cùng hưởng lợi. Đối với chuyện tình cảm, người độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh ngày làm mối tối nằm không. Hãy lắng nghe lời khuyên chân thành của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi thứ vượt xa tầm với của mình. Người đã lập gia đình dễ nảy sinh xung đột với nửa kia của mình, nếu biết cách xử lý vấn đề thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa rực rỡ. Nhưng ngược lại, nếu con giáp này không biết cách xoa dịu mâu thuẫn thì sẽ đẩy mối quan hệ của mình vào bờ vực tan vỡ. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2020 Vận khí của con giáp này khá tốt, chỉ cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ rằng cần cù bù thông minh. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ ngay tới việc nhờ vào người khác mà cần phải có ý thức tự giác dựa vào sức mình. Trong năm con giáp này có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, đừng thấy thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự mãn bản mệnh cần giữ cho mình sự khiêm tốn và tinh thần kham học hỏi, cầu tiến. Nếu con giáp này còn theo nghiệp học hành thì cần phải giữ cho mình tinh thần chính nghĩa, cương trực, sống phong khoáng, thoải mái với mọi người thì nhân duyên cực tốt, bạn bè ở khắp muôn nơi, việc học hành cũng khá thuận lợi, được thầy cô bạn bè quý mến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, người tuổi tân tỵ cũng sẽ đón nhận không ít lời tỏ tình từ người khác phái, nhưng đừng vội nhận lời hứa hẹn hãy để cho thời gian thử thách đối phương cũng như chính bản thân mình nếu đó là tình yêu chân thật thì đối phương cũng sẽ chẳng ngại chờ đợi để con giáp này đồng ý đâu 3. Tử vi tuổi tỵ năm 2020 chi tiết từng tháng Tử vi tuổi tỵ tháng 1 âm lịch năm 2020 Vận trình tổng thể của tuổi tỵ bình hòa, tuy nhiên có thêm nhiều điều khá phiền não trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này có thể dựa vào năng lực của chính mình để giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuy nhiên, sự ưu ái này có thể khiến cho bản mệnh bị đồng nghiệp đố kỵ và tìm cách hạ bệ. Người tuổi tỵ nên học cách sống khiêm tốn, ứng xử hài hòa. Trong cuộc sống, bản mệnh không chỉ gặp khó khăn trong việc giải quyết các tình huống phát sinh bất ngờ, con giáp này cần phải giữ được sự quyết tâm và kiên trì, nỗ lực của mình, dùng thái độ lạc quan để đón nhận những thử thách, sóng gió của cuộc đời. Tử vi tuổi Tỵ tháng 2 âm lịch năm 2020. Đường Tài Lộc có nhiều bước tăng tiến bất ngờ, tuy nhiên vận trình tình duyên của con giáp này lại xa sút đến mức thảm hại, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ tệ tới như vậy. Trong tháng, người tuổi Tỵ có nguồn thu nhập khá ổn định, có thể may mắn tới độ mua vé số hay rút thăm trúng thưởng cũng có tiền về tay. Các khoản đầu tư cũng mang lại nguồn thu khả quan, cuộc sống nhờ thế mà nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Về phương diện tình duyên, nếu yêu xa thì con giáp này sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề trong mối quan hệ của mình. Bản mệnh và người ấy thường xuyên tranh cãi, khả năng tan vỡ là khá lớn. Song tuổi tỵ nên kịp thời điều chỉnh tâm trạng, chuyển sự tập trung của mình sang các mối quan tâm khác, đừng để sự tổn thương trong tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tử vi tuổi tỵ tháng 3 âm lịch năm 2020 Vận trình khá ổn định, nhất là nửa cuối tháng tiềm năng phát triển rực rỡ con giáp này có thể có cơ hội thể hiện năng lực toàn diện của mình, giành được sự chú ý của cấp trên, đạt được sự tín nhiệm của khách hàng, sự nghiệp hành thông mở rộng. Vào cuối tháng, bản mệnh có thể được cấp trên xem xét cân nhắc lên vị trí cao hơn. Tuổi tỵ tranh thủ bồi dưỡng học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết cho mình. Tuổi tỵ cần phải tận dụng tinh thần tập thể, như vậy hiệu quả làm việc mới được đảm bảo và giúp lợi nhuận thu lớn nhất có thể. Tử vi tuổi tỵ tháng 4 âm lịch năm 2020 vận trình sự nghiệp khá ổn định, tuy nhiên bản mệnh cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Người tuổi tỵ không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc, tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ nhưng nhìn chung mọi việc diễn ra khá tốt, được cấp trên và quý nhân luôn giúp đỡ. Thế nhưng tình hình sức khỏe của con giáp này cần phải lưu ý đến mắt. Bản mệnh cần thường xuyên giữ vệ sinh cho mắt, không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong thời gian quá dài. Ngoài ra nên lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện chất lượng thị giác của mình. Tử vi tuổi tỵ tháng 5 âm lịch năm 2020 Bản mệnh không được may mắn cho lắm, dù là công việc, tình duyên hay tài lộc thì đều không được như ý, nhất là đường tình duyên vô cùng ảm đạm, mọi chuyện rối bời khó giải quyết. Về phương diện tài lộc, người làm ăn kinh doanh nên thận trọng kẻo bị tiểu nhân trả thù, đối thủ cạnh tranh chơi xấu, khiến cho tiền bạc hao hụt nhanh chóng, kinh doanh tổn thất lớn, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Trong chuyện tình cảm, người tuổi tỵ dường như nhạy cảm thái quá, vì thế mà thường xuyên gây sự tranh cãi với người kia, khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa hơn, bản mệnh nên học cách tin tưởng người mình yêu, đừng cho sự nghi ngờ giết chết tình cảm. Tử vi tuổi tỵ tháng 6 âm lịch năm 2020 Con giáp này sẽ có nhiều biến động về sự nghiệp và tình duyên, bản mệnh cảm thấy hoang mang, mù mờ về tương lai phía trước Người tuổi tỵ không tập trung khi làm việc, do đó mà mắc phải không ít sai sót, bị cấp trên phê bình khiến trách nhiều lần. Nên tự kiểm điểm bản thân, hiểu rõ mục tiêu mình đang theo đuổi, cần định hướng rõ mục tiêu mình đang hướng đến. Nếu còn cảm thấy mơ hồ thì nên xin sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để không lầm đường lạc lối. Con giáp này cần thận trọng, tìm hiểu, nếu không sẽ vướng vào vòng tam giác tình yêu. Bản mệnh cũng nên dứt khoát khi lựa chọn một nửa cho mình, đưa ra câu trả lời chính xác cho đối phương, đừng để người khác phải chịu tổn thương vì quyết định sai lầm của mình. Tử vi tuổi tỵ tháng 7 âm lịch năm 2020, bản mệnh không phải lo lắng về sức khỏe, nhưng lòng dạ rối bời khi chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Thời điểm này trong năm thời tiết khô nóng, tuổi tỵ dù già hay trẻ cũng cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, không nên ăn uống quá nhiều đồ lạnh, dễ gây hại cho dạ dày. Con giáp này đã yên bề ra thất, thấy nhàm chán nhạt nhẽo với cuộc sống hôn nhân. Những cơn sóng tình không còn thường xuyên xuất hiện, sự ổn định của gia đình lại khiến cho bản mệnh sợ hãi vì mình mất dần đi tình yêu như trước. Người tuổi tỵ nên tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi lứa, tạo nhiều cơ hội để khơi gợi lại những kỷ niệm xưa. Hãy tạo ra những niềm vui bất ngờ và sự ngọt ngào ấm áp để cảm thấy cuộc sống yêu đương được sống lại. Tử vi tuổi tỵ tháng 8 âm lịch năm 2020 con giáp này có được những bước phát triển tốt trong con đường sự nghiệp công danh của mình. Nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt, sự nghiệp tăng tiến, tài lộc theo đó cũng dồi dào hơn, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Trong công việc, người tuổi tỵ tập trung làm việc, sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng nhanh, nhất là những người làm lĩnh vực bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Thành quả đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn. Lợi nhuận thu về tăng lên đáng kể được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tử vi tuổi tỵ tháng 9 âm lịch năm 2020 Con giáp này vẫn giữ phong độ làm việc như tháng trước, vận trình sự nghiệp hành thông mở rộng. Tuy nhiên đường tình duyên lại chẳng được như mong muốn. Bản mệnh còn đang trên ghế nhà trường thì việc học hành cũng có phần xa sút Dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì cũng cần phải thận trọng trong tháng bởi có hung tinh đeo bám. Tuổi tỵ dễ vì theo đuổi những thứ phù phiếm mà quên mất những thứ thân thuộc xung quanh mình, vì hào quang mà đánh mất người thân bạn bè. Con giáp này cần phải kiểm soát bản thân thật tốt, nhất là những người còn đang đi học, nếu không thì thành tích học tập sẽ tụt dốc rất nhanh. Cha mẹ và thầy cô cần phải theo dõi sát sao, đốc thúc kịp thời để tình hình sớm được cải thiện. Tử vi tuổi tỵ tháng 10 âm lịch năm 2020, tuổi tỵ sẽ phải đối mặt với những trở ngại khá lớn trong sự nghiệp, mọi việc chuyển biến nhanh đến mức chính con giáp này cũng không thể ngờ tới. Tâm lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản mệnh làm gì cũng khó khăn, các phương án đề xuất của con giáp này đưa ra đều bị cấp trên phủ nhận, lại còn bị đồng nghiệp chơi xấu, ném đá giấu tay khiến cho bản mệnh không khỏi căng thẳng, lo lắng và áp lực. Trạng thái tinh thần tiêu cực này kéo dài có thể sẽ khiến những phản ứng của tuổi tỵ trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày. Công việc khó bè hoàn thành tốt mà sức khỏe cũng xa sút rõ rệt. Bản mệnh nên tìm cách điều chỉnh tâm lý kịp thời, tránh để sinh bệnh, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cần nhìn vào hướng tích cực của nó, sẵn sàng phương án để đối phó khi cần. Tử vi tuổi tỵ tháng 11 năm 2020 Con giáp này vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi những rắc rối trong công việc. Hơn thế nữa, đường tình duyên cũng kém sắc thấy rõ. Con giáp này dễ mắc những sai lầm dẫn đến những dạn nứt nghiêm trọng trong tình cảm. Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh vẫn phải đối mặt với đủ những khó khăn, thử thách. Đối với người làm ăn kinh doanh, thì rất hay bị đối thủ tìm cách hãm hại. Cả tiền đồ và tài lộc đều không có gì rõ ràng, dễ lâm vào cảnh bế tắc. Đường tình duyên chắc trở, người độc thân khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn, các cặp đôi có thể nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm với nửa kia của mình, thậm chí có thể phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng với đối phương mà dẫn đến chia ly. Tử vi tuổi tỵ tháng 12 năm 2020 Con giáp này sẽ có được những bước lội ngược dòng ngoạn mục, dù là trong công việc, tiền bạc hay tình cảm đều khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong công việc, bản mệnh được quý nhân nâng bước, cấp trên và đồng nghiệp yêu ái giúp đỡ nhiều, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, có nhiều khả năng tăng lương thăng trước vào cuối năm này. Vận trình tình cảm tiến triển khá tốt, vận đào hoa vượng, những người còn độc thân có thể dựa vào sức hấp dẫn của chính mình để thu hút sự chú ý của người khác phái. Người tuổi rắn dễ gặp được người ưng ý trong các buổi tiệc tùng, hội họp cuối năm,